你不打哦，你在哪里？ là ít cái chỗ được cái việc cũng cả riêng thì các em cho nên thực hiện เลี้ยงอย่างเชื่อที่มีอะี่กันก็ได้เท่าไห้่ที่สุดเนี่ยยี่ปะเฮียสะก้อยว่า Thank you. thầy nhà con hỏi ô mày chưa mày năm năm nè năm pong pong nè yếu em cứ chơi cái kia cụ à dùng cam này mình giảm chơi đâu mà chậm không ạ à khu mấy ạ khu ở Dạ. Nó lâu nào quá đó cái kia 끼었어요. cái ăn còn còn Thôi nãy tôi nhận học Nhập khẩu không ai Nhà nhà khẩu quá ừ. <laughs> ừ. Dính ở đâu Ăn nó được khủng răng thôi, ăn nó nhiều không? Ba khủng răng được khổng lồ, ăn nó nhiều cũng được